tâm như Đà Nẵng, nhà ở xã hội luôn là nhu cầu bức thiết. Liệu quỹ đất của đô thị động lực nhất miền Trung này có đủ cho nhu cầu nhà ở xã hội trong tương lai hay không? Tất cả sẽ có trong tiêu điểm của bản tin Kinh tế đầu tư hôm nay. Thưa quý vị, kể từ khi chủ trương xây dựng nhà ở xã hội được triển khai, theo Bộ Xây dựng, thì đến nay cả nước đã hoàn thành 207 dự án nhà ở xã hội, với quy mô xây dựng khoảng trên 85.000 căn, tổng diện tích khoảng 4,29 triệu mét vuông nhà ở và đang tiếp tục triển khai 220 dự án với khoảng gần 180.000 căn. Tuy nhiên, kết quả của chương trình này so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia là đến hết năm 2020, cả nước cần đạt 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội thì mới đạt khoảng 34%. Vậy căn nguyên vì đâu mà nhà ở xã hội lại đạt mục tiêu thấp như vậy, trong khi nhu cầu của người dân về nhà ở thật sự rất lớn? Câu hỏi này cũng được đặt ra cho Đà Nẵng, một địa phương đang nỗ lực hết mình để đưa nhà ở xã hội đến người cần. Với một đô thị năng động thì việc thu hút một lượng lớn lao động về Đà Nẵng tìm việc làm, muốn định cư lâu dài là điều tất yếu. Vấn đề này đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hết sức quan tâm và đã phê duyệt chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020. Nhưng trước đó vào năm 2009, thành phố đã triển khai đề án xây dựng 7.000 căn hộ phục vụ chương trình có nhà ở cho nhân dân. Đến năm 2018, thành phố triển khai chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tính đến nay, Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng hơn 13.000 căn hộ và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên. Đồng thời đang triển khai hơn 3.600 căn hộ và 728 phòng ký túc xá sinh viên. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, Đà Nẵng là đơn vị đi đầu trong công tác đầu tư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách thành phố với hơn 10.000 căn hộ và hơn 1.800 phòng ký túc xá sinh viên. Những con số, những đánh giá này cho thấy nỗ lực của chính quyền Đà Nẵng với chủ trương thực hiện thành công đề án nhà ở xã hội. Chính vì thế nên khi bất cứ dự án nhà ở xã hội nào được mở bán, đơn cử như chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh, Đà Nẵng đều ưu tiên cho đối tượng phù hợp điều kiện được mua. Khu chung cư nhà ở xã hội khu nghiệp Hòa Khánh thì à, thành phố ưu tiên 60% là các đối tượng công nhân làm việc trong các khu nghiệp trên địa bàn phố và 40% là các đối tượng thu nhập thấp theo quy định. Trong cái đợt mua nhà ở xã hội á, thì à, trong thời gian em làm hồ sơ ở đây á, thì có có mình em được duyệt còn mấy, người kia thì em không biết và trường em đã mua được rồi Cùng với đó là Đà Nẵng dành hẳn một quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đến nay đã bố trí khoảng 70 ha đất để xây dựng nhà thuộc diện này. Hiện nay thành phố đã thống nhất chọn 10 khu đất với khoảng 22 ha để đầu tư nhà ở xã hội. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục giả soát, quy hoạch, bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội Đồng thời, Sở Xây dựng cũng khẳng định thành phố đảm bảo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người dân. Bởi thực tế, nhu cầu về nhà ở của đối tượng thu nhập thấp còn rất nhiều. Người công nhân thì cần nhà rất là nhiều, mà nhưng so với số lượng nhà đó rất là ít. Nhà ở xã hội bây giờ là khó mua lắm chị, với là vật bây giờ mình công nhân á, mình không đủ tiền để mình mua nhà nữa, và mua cũng mua không ra nữa. Có thể nói vướng mắc hiện nay là chưa có quy định về lựa chọn chủ đầu tư nhà ở xã hội, Mặc dù thành phố đã quy hoạch quỹ đất để kêu gọi đầu tư, tuy nhiên hiện nay chưa lựa chọn được chủ đầu tư do vướng quy định. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn số 2594 ngày 20 tháng 4 năm 2020 đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận để thành phố Đà Nẵng thí điểm lựa chọn chủ đầu tư nhà ở xã hội theo các tiêu chí do thành phố ban hành. Hy vọng rằng đề xuất của Đà Nẵng sẽ được Bộ Xây dựng ủng hộ nhằm tạo điều kiện để thành phố tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới theo quy định của pháp luật hiện hành đó, thì có rất là nhiều ưu đãi nhưng mà trong đó thực tế là cho thấy là cái ưu đãi à, đối với chủ đầu tư hầu như không có nhiều mà cái lợi nhuận của họ là khống chế hiện nay ở mức là lợi nhuận trần là khoảng là 10 thì đây là theo tôi là, là mức lợi nhuận không thể thu hút cái giới nhà đầu tư bất động sản để mà tham gia vào trong đầu tư ở cái phân khúc này những chính sách về ưu đãi như ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất miễn tiền thuê đất giảm thuế giá trị gia tăng hoặc là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tất là nói chung là rất nhiều thứ hoặc là ưu đãi cả 20% cái vấn đề là sử dụng cái cái quỹ đất và hạ tầng để mà là xây dựng các cái sản phẩm mà thương mại thế này kia nhưng mà tất cả các yếu tố đó nó góp phần như thế nào để làm giảm cái giá thành của cái nhà ở xã hội mà thôi thì người lợi được cuối cùng ở đây là người mua nhà ở xã hội chứ không phải là các chủ tư hiện nay các chủ tư đang bị là cái trang lợi nhuận là 10% cho nên nó không thu hút nhiều người tham gia trong cái lĩnh vực này. Nhà ở xã hội được ví như cơn mưa giải tỏa nhu cầu khát nhà ở cho người thu nhập thấp. Vì thế, ngoài dự án mới được mở bán tại dự án nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng tiếp tục quy hoạch quỹ đất để triển khai đầu tư nhà ở xã hội là khu tái định cư Hòa Hiệp 4, quận Liên Triều, diện tích 4,2 ha, khu B Nam Cầu Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, diện tích 1,7 ha, có thể nói đây là một nỗ lực lớn của Đà Nẵng trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội thời gian qua. Thưa quý vị, nhà ở xã hội hiện nay không chỉ thiếu về nguồn vốn, các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, mà một trong những nguyên nhân không kém phần quan trọng dẫn đến tình trạng trên là khó khăn trong việc bố trí quỹ đất. Bởi theo quy định, các dự án nhà ở thương mại có diện tích trên 10 ha phải dành 20% tổng diện tích để xây dựng nhà ở xã hội. Vậy nhưng một số địa phương không phê duyệt quy hoạch hoặc các doanh nghiệp né nghĩa vụ này khiến cho nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm.